và ăn gì này đấy chúng ta thay đổi dữ liệu ở đây thì ở dưới file file script của chúng ta biến cũng nhận giá trị đấy luôn và biến nhận dưới giá trị thì ở trên html cũng thay đổi luôn rất là nhanh đúng không real time data Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tutorial Angular 15 dành cho người mới bắt đầu, vô cùng cơ bản. Bài à, hôm nay chúng ta sẽ học về ba đinh. Angular ba đinh, ba đinh dữ liệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng truy cập vào trong project của chúng ta. Xin chào Việt Nam. Chúng ta sẽ xem CMD ở đây. chúng ta sẽ tạo mới một component ng chúng ta sẽ dùng câu lệnh với tắt generate g component c và tên của component của chúng ta sẽ là ba địch nay chúng ta học về binding dữ liệu trong Angular 15 chúng ta sẽ tạo mới một component binding trong Angular project của chúng ta như vậy là một component mới đã được tạo ra trong Angular 15 project của chúng ta. Chúng ta hãy cùng uh, truy cập vào và mở file TypeScript lên. Chúng ta sẽ bắt đầu viết những dòng code. Đầu tiên ở đây. Trước uh, tiên thì tôi sẽ đóng hết các tab khác để cho nó dễ nhìn. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ học về binding dữ liệu một chiều. Dữ liệu từ phía dưới TypeScript sẽ được hiển thị lên trên trang HTML. Và chúng ta chỉ lấy dữ liệu từ một chiều lên nên gọi là one way data binding. Thì ở các bài trước thì chúng ta cũng đã học bài học ừ, cái kiểu binding này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành lại thôi. Đây tôi khai báo một biến mới có tên là tên và tôi sẽ đặt là Angular quá nhanh. Chính là tên uh, kênh lập trình hiện tại của tôi. Tôi sẽ bật Việt Key lên. Angular quá nhanh. Ok. Và chúng ta sẽ mở file HTML. Ở đây thay vì à, để như cũ thì tôi sẽ dùng cặp bằng nhọn để ba đinh dữ liệu một chiều và tôi sẽ gọi biến tên lên trên này cái này chưa lên đâu tại vì đây là cái phòng cũ chúng ta chúng ta sẽ cùng truy cập vào app.com.html thay vì gọi app nhập chi tiêu chúng ta sẽ gọi app binding component binding của chúng ta chúng ta vừa tạo ra ở trong Angular Project này Ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra à tôi chưa nhấn lưu đây chưa nhấn lưu Ctrl lưu Ctrl S lưu lại rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra như vậy là đã binding dữ liệu thành công lên cho chúng ta ở dưới dưới TS chúng ta thay đổi là gì thì ở trên HTML sẽ thay đổi luôn chúng ta không cần phải build lại đây là dữ liệu tự động loát luôn ok tiếp đến thì chúng ta sẽ học sang kiểu binding tiếp theo đấy là event binding binding uh, sự kiện đấy. tôi sẽ thêm một sự kiện ở trong này sự kiện có tên là xin chào và để sự kiện đơn giản thì tôi sẽ không truyền tham số vào hàm này và trong thân hàm thì tôi sẽ ờ, alert lên bình thường thôi à, xin chào Việt Nam đơn giản như vậy thôi và trên uh, ờ, HTML thì tôi sẽ thêm mới một button button này chúng ta sẽ gọi event và cấu trúc gọi event là chúng ta sẽ dùng cái này cặp ngoặc tròn even bằng tên của even đấy là xin chào ta sẽ gõ chữ xin chào tiếng việt ở đây à xin lỗi các bạn even thì chúng ta sẽ đặt tên của sự kiện đấy sự kiện đấy là sự kiện là click ok xin chào này chúng ta à chúng ta viết sai chính tả đây xin chào và là xin rồi chữ cờ viết hoa theo cấu trúc camel lạc đà ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra có một pattern ở đây và tôi sẽ nhận không có gì chuyện gì xảy ra cả chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem có lỗi gì không xin lỗi các bạn là hàm của chúng ta thì phải như thế này đúng là hàm phải có cọc ngoặc vuông này để biểu thị rõ đấy là hàm chúng ta cùng kiểm tra lại xin chào đấy đã lướt ra là xin chào Việt Nam rồi như vậy là chúng ta đã học xong phần thứ hai của bài học data binding đấy là phần binding sự kiện event binding trong Angular 15 project tiếp đến chúng ta sẽ đi đến property binding binding thuộc tính Thì à, để học phần này thì chúng ta sẽ tạo ra một à, input đây chúng ta sẽ tạo một input thì tôi sẽ dùng thẻ br để cách dòng ra sau đấy tôi sẽ thêm một thẻ input input này chỉ có một thẻ không có thẻ đóng mở nên chúng ta sẽ dùng như này để đóng luôn thẻ tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng property padding như sau chúng ta sẽ dùng cặp ngoặc vuông chỉ ra property value chúng ta sẽ để bằng tên bên tên của chúng ta ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra đây property padding đã thành công tiếp đến chúng ta sẽ đi đến attribute padding attribute padding thì để học về attribute padding tôi sẽ tạo ra một biến tên là size ở trong TypeScript và tôi sẽ để là 50 ok chúng ta sẽ quay sang HTML chúng ta sẽ thêm một dòng code như sau attribute tắt là attr chấm size sẽ dạ bằng vâng. biến sai chúng ta vừa khởi tạo ok chúng ta kiểm tra như vậy các bạn thấy là cái size của chúng ta đã rộng lên thành 50 pixel rồi à, chúng ta đổi trong này thành 5 thì input của chúng ta cũng sẽ nhỏ lại luôn ok chúng tôi sẽ để lại 50 như cũ cho nó rộng nhìn cho nó dễ ok tiếp đến thì chúng ta sẽ học về class binding. Các bạn hãy uh, tập trung học vì đến cuối video còn một phần binding vô cùng quan trọng nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với class binding. Để đến với class binding thì tôi sẽ khai báo một biến có tên là btn đỏ bằng btn btn Dangle Ok ở trên HTML thì tôi sẽ dùng như sau tôi sẽ dùng thẻ ngập vuông class bằng btn đỏ ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra đấy btn đỏ của chúng ta đã hiện ra rồi à, xin lỗi các bạn chúng ta phải để vào button nhưng không sao để vào input cũng được và button cho nó chuẩn chỉ hai button đó đã thành button đó xin chào Việt Nam ok tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào phần style padding ok đi vào phần này thì chúng ta sẽ khai báo một biến tên là đỏ chúng ta sẽ khai báo bằng đơn giản là red thôi ok style padding chúng ta sẽ dùng cho thẻ p chúng ta lại tiếp tục dùng dùng dùng con ngọc vuông đấy các bạn thấy ờ, tương tự đúng không attribute padding này property padding này class padding này và style padding để dùng cặp ngoặc vuông riêng có sự kiện thì dùng ngoặc tròn còn binding dữ liệu một chiều thì chúng ta dùng cặp ngoặc nhọn này ok style chấm color như sẽ như vậy bằng đỏ như chúng ta đã khai báo ở trước đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra hàng cũng là quá nhanh của chúng ta đã chuyển thành màu đỏ tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào một phần ba đinh vô cùng quan trọng của Angular 15 đấy là two-way data binding binding dữ liệu hai chiều thì để học phần này thì chúng ta sẽ vào phần angular.model.2s ở trong Angular project của chúng ta chúng ta sẽ import form module các bạn nhớ nhé học data binding hai chiều thì chúng ta phải thêm form module vô cùng quan trọng nếu không thêm form module thì sẽ không dùng được two-way binding đâu ràng buộc dữ liệu hai chiều đâu ok chúng ta không cần khai báo thêm biến gì chúng ta sẽ truy cập vào ngay trong component html chúng ta sẽ viết cấu trúc như sau cặp ngoặc vuông cặp ngoặc tròn ng model ok chúng ta sẽ gọi tên chuyển tên vào đây ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra và anh gì này đấy chúng ta thay đổi ví dụ ở đây thì ở dưới file TypeScript của chúng ta biến cũng nhận giá trị đấy luôn và biến nhận dưới giá trị thì ở trên HTML cũng thay đổi luôn rất là nhanh đúng không real time data Ok.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 Kiến thức đầu tiên là chúng ta học về binding dữ liệu một chiều này. Tiếp đến là chúng ta học về binding sự kiện, event binding. Tiếp đến nữa là chúng ta học vào về property binding này rồi ờ, class binding attribute binding style binding và quan trọng nhất và cũng là cuối cùng đấy là two-way binding binding dữ liệu hai chiều chúng ta sẽ dùng cặp ngoặc vuông và cặp ngoặc nhọn sau đấy là từ khóa ng model cái này không thể thay đổi được còn phía phía sau dấu bằng chúng ta sẽ không nháy kép và là truyền vào biến muốn uh, sử dụng thu quay ba đình và để làm được điều